hãy cùng tay chỉ lại gắn bó dài lâu Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo hiểm Nhân Thọ Đai Chi Lai Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái giải pháp được rất là nhiều người lựa chọn để bảo vệ gia đình thân yêu của mình Quý vị và các bạn thân mến Gia đình là nơi bình yên và an toàn nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, phải không ạ? Chính vì vậy, hãy yêu thương gia đình nhiều nhất vì gia đình là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Chính vì vậy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái giải pháp đến từ bảo hiểm Đại Chi Lai Việt Nam. Tôi tin là ở trên đất nước Việt Nam này sẽ rất nhiều người sở hữu cái giải pháp như thế này bởi vì nó vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi gia đình đặc biệt là những người còn vậy thì cái giải pháp này nó có những quyền lợi như thế nào sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi thưa quý vị và các bạn trên màn hình các bạn đang xem chính là sản phẩm an tâm hưng thịnh toàn diện giải pháp tài chính để làm chủ tương lai thì cái sản phẩm an tâm hưng thịnh này nó có những cái quyền lợi như thế nào Thứ nhất, quyền lợi tối ưu hóa kế hoạch tích lũy. Thứ hai, giải pháp bảo vệ toàn diện. Thứ ba, linh hoạt ứng biến trước thay đổi của cuộc sống. Về cái kế hoạch tích lũy thì quý vị và các bạn sẽ được hưởng ba cái quyền lợi. Quyền lợi thứ nhất là quyền lợi đáo hạn. Quyền lợi thứ hai là quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng. Quyền lợi thứ ba là quyền lợi hưởng từ lãi liên kết chung về quyền lợi bảo vệ sẽ được chia thành 5 quyền lợi cơ bản như sau. Quyền lợi thứ nhất, quyền lợi tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Chúng tôi thanh toán 100% số tiền bảo hiểm. Thứ hai, quyền lợi tử vong do tai nạn thông thường. Quyền lợi này chúng tôi sẽ thanh toán 120% số tiền bảo hiểm. Quyền lợi thứ ba là quyền lợi tử vong do tai nạn đặc biệt quyền lợi này chúng tôi sẽ thanh toán 150% số tiền bảo hiểm. Ví dụ như khách hàng tham gia một hợp đồng bảo hiểm với số tiền bảo hiểm là 1 tỷ thì trong trường hợp tử vong do tai nạn đặc biệt chúng tôi sẽ thanh toán 1 tỷ 500 triệu đồng. Ví dụ trường hợp tử vong do tai nạn đặc biệt Tai nạn đặc biệt ở đây là tai nạn là người được bảo hiểm này đi trên các phương tiện giao thông công cộng đường bộ hoặc hàng không hoặc người được bảo hiểm đi trong các cái thang máy của tòa nhà công cộng thứ ba là tai nạn do hậu quả trực tiếp của các vụ hỏa hoạn ở các tòa nhà công cộng các tòa nhà này chỉ bao gồm là nhà hát dạp chiếu phim hội trường khách sạn trường học bệnh viện và các trung tâm thể thao quyền lợi thứ tư là cái quyền lợi tử vong do ung thư chúng tôi sẽ thanh toán 120% số tiền bảo hiểm tức là nếu như khách hàng tham gia số tiền bảo hiểm ban đầu là 1 tỷ chúng tôi sẽ thanh toán 1 tỷ 2 quyền lợi thứ năm là cái quyền lợi chu toàn hậu sự quyền lợi này là một trong những quyền lợi có ý nghĩa nhân văn nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ đối với cái sản phẩm này thì công ty chúng tôi sẽ ứng trước cho khách hàng 10% nhưng không vượt quá 30 triệu đồng điều kiện được hưởng cái quyền lợi này là sự kiện bảo hiểm phải xảy ra sau một năm và nguyên nhân tử vong ghi trên giấy chứng tử không nằm trong các điều khoản loại trừ. Ngoài cái quyền lợi bảo vệ ra, sản phẩm an tâm hưng thịnh rất là linh hoạt ứng biến trước mọi thay đổi của cuộc sống. Thứ nhất là khách hàng có thể thay đổi được số tiền bảo hiểm. Thứ hai là tăng số tiền bảo hiểm không cần thẩm định. Thứ ba là rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng. Thứ tư là tạm ứng giá trị hoàn lại thứ năm là đóng thêm phí thứ sáu là đóng phí linh hoạt từ năm thứ năm trở ra thứ bảy tham gia các sản phẩm bổ sung thứ tám là chuyển đổi quyền lợi bảo hiểm sau đây tôi sẽ lấy một cái ví dụ minh họa ví dụ bên mua bảo hiểm là vợ 28 tuổi người được bảo hiểm chính là chồng 30 tuổi thời hạn hợp đồng là 25 năm thời gian đóng phí là 25 năm lưu với khách hàng là thời gian đóng phí có thể linh hoạt cho nên quý vị và các bạn có thể đóng phí 10, 15 năm hoặc 20 năm thì tùy nhưng ở đây tôi sẽ để cho quý vị và các bạn thấy là khi mà mình đóng 25 năm thì cái số tiền mà khi mình đáo hạn về nó sẽ rất là lớn và cái số tiền tiết kiệm một năm cho gia đình anh chị này là khoảng 26 triệu đồng một năm vậy thì với cái số tiền 26 triệu một năm này thì gia đình anh chị sẽ hưởng quyền lợi như thế nào. Đây chính là quyền lợi của người chồng. Cái số tiền bảo vệ người chồng mà người có thể nhìn thấy trên màn hình đó chính là 2 tỷ 230 triệu đồng bao gồm cái sản phẩm chính là an tâm hương thị toàn diện mệnh giá 1 tỷ đồng sản phẩm bổ sung là tai nạn 400 triệu đồng cộng với 100.000 đồng hỗ trợ làm viện một ngày sản phẩm bổ sung thứ hai là bệnh hiểm nghèo trị giá 200 triệu đồng. Sản phẩm bổ sung thứ ba là thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp trị giá 630 triệu đồng trên một bệnh và một thương tật. Như vậy, quý vị và các bạn có thể thấy là người chồng này được bảo vệ toàn diện kể cả về quyền lợi sống và quyền lợi tử vong với tổng số tiền lên tới 2 tỷ 230 triệu đồng nếu như người chồng được bảo vệ như vậy thì theo anh chị, người vợ có được bảo vệ hay không? Thì chúng ta sẽ xem người vợ được hưởng cái quyền lợi gì. Đối với sản phẩm An Tâm Hương Thịnh thì bên mua bảo hiểm là người vợ sẽ được tham gia sản phẩm bổ sung là hỗ trợ đóng phí. Hỗ trợ đóng phí này nó là cái sản phẩm mà ví dụ chẳng may người vợ này gặp rủi ro thì công ty sẽ đóng toàn bộ số phí cho thời gian còn lại Sản phẩm bổ sung thứ hai là sản phẩm tai nạn toàn diện nâng cao trị giá 400 triệu đồng cộng với 100.000 đồng hỗ trợ nằm viện trên một ngày. Sản phẩm thứ ba là bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện trị giá 200 triệu đồng. Sản phẩm thứ tư là thẻ chăm sóc sức khỏe cao cấp trị giá 630 triệu đồng. Như vậy, tổng quyền lợi bảo vệ của người vợ lên tới 1 tỷ 230 triệu đồng cộng hỗ trợ đóng phí. Thưa quý vị và các bạn, nếu như gia đình các bạn được sở hữu một cái giải pháp như thế này thì gia đình mình đã hoàn toàn yên tâm chưa ạ? bởi vì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này thì những đứa con và những người thân yêu trong gia đình của anh chị vẫn luôn được bảo đảm những đứa trẻ sẽ được học hành đến nơi đến chốn quý vị và các bạn thân mến trong trường hợp khách hàng không gặp rủi ro sống thọ đến khi đáo hạn hợp đồng khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng cộng với lãi suất minh họa. Tôi lấy ví dụ trong trường hợp này sẽ như thế này. Đây chính là cái bảng minh họa. Các bạn có thể xem là đây nếu như mà trong trường hợp khách hàng có đóng phí đều đặn 25 năm thì các bạn có thể thấy là đây chính là giá trị hoàn lại của khách hàng. Ở đây chúng tôi minh họa ở lãi suất là 7% một năm thì sau khi kết thúc hợp đồng quý vị sẽ nhận lại số tiền khoảng hơn 800 triệu đồng quý vị và các bạn thân mến với cái giải pháp ngày hôm nay tôi nghĩ cũng đã rất nhiều khách hàng có những sự lựa chọn cho mình vậy thì đừng chần chờ gì nữa hãy nhấc máy lên và gọi cho tôi tôi sẽ trao cho bạn một cái giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ gia đình của mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại hãy cùng tay chỉ lại gắn